Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải Serie A nhé Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thêm một giải Serie A Thì mình sẽ đi vào cái phần mà những cái trận mà mình nhận định ngày hôm qua đã cho tất cả anh em là đã thắng hay thua rồi Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái giải Napoli nè anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Napoli thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Napoli và cái mã kèo um, xỉu luôn nha anh em thì mình dự đoán Napoli sẽ ăn với cái tỷ số là tầm 2-0 hoặc là 3-0 thì cái trận này Napoli ăn với cái tỷ số là 2-0 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Napoli và cái mã kèo um, liver nè thì mình cho tất cả anh em nằm liver và nằm tài thì uh, à, kèo dưới nó ăn một không nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em gãi hai mã kèo là trên tài nhưng mà anh em húp được ờ, cái mã kèo là hiệp 1 mình cho tất cả anh em nằm liver chấp góc và hiệp 2 anh em nằm liver chấp góc với anh em nằm liver chấp góc nguyên trận thì anh em húp lại được cái mã kèo liver gốc này nha thì nói chung hồi qua anh em cũng à, không à, không lỗ mấy nha anh em không lỗ mà anh em lại còn lời tại vì mình à, có nhận định thêm một cái kênh đó là cái kênh BLV húp lúa thì mình qua cho tất cả anh em xem mà qua những trận ngày qua mình nhận cho tất cả anh em nha thì ngày qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Everton và Brentford này anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là Everton nằm đội chủ nhà thì uh, trận này qua Everton ăn 1-0 còn trận Chelsea và à, Leicester này là Leicester City anh em thì mình cho tất cả anh em nằm Chelsea và nằm tài thì cái mã này anh em đã hút full kèo uh, Leicester City này với cái mã kèo là trên tài rồi nha thì còn cái mã UB kích tăng với thằng Úc này thì uh, ngày qua mình cho tất cả anh em là cái mã kèo UB kết tăng đội chủ nhà nhưng mà cái mã kèo này thì anh em lại gãi nha gãi còn West Ham West Ham thì ờ, tối hôm nay nó mới đá nha anh em thì ờ, hai mã kèo tối hôm nay nó mới đá thì mình nhận định cho tất cả anh em ờ, để đó tối sẽ có kết quả cho tất cả anh em thì ngày qua mình cho tất cả anh em là tầm 6 mã kèo nhưng mà anh em đã ăn ba mã kèo và để gãi ba mã kèo nhưng mà ba mã kèo thì anh em ăn full kèo mình tối mình có cho anh em thêm cái mã kèo Tottenham nữa thì mình nhận định không thể nhận định nhiều được cho tất cả anh em nhưng mà kèo Tottenham thì tối mình có gửi trong nhóm cho tất cả anh em thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Tottenham hồi tối nữa rồi nha thì à, hồi qua mình à, anh em nào mà chơi trong nhóm mình cũng dẫn lãi nha anh em lãi nhưng mà lãi ít hơn hôm trước hôm trước là anh em ăn full kèo không gãi thằng nào hôm qua thì anh em à, gãi nhưng mà anh em cũng gỡ lại thì anh em cũng có lời chút đỉnh lời ít thôi chứ không lời nhiều thì bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa AC Milan và Salentina nha anh em diễn ra vào lúc uh, 2 giờ 45 ngày 14 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng ờ, Serie A thì ờ, AC Milan đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và có 47 điểm sau 25 vòng đấu thì cách xa đội Lazio trên bảng xếp hạng với một vòng đấu nha anh em cách một vòng đấu thì vòng này là vòng 26 thì nếu trận này AC Milan có thể ờ, thắng thì AC Milan sẽ vươn lên cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 50 điểm 50 điểm và hiệu số của AC Milan là sẽ là dương nha anh em dương thì có thể AC Milan sẽ lên, vị trí nhì bảng luôn thì anh em thấy AC Milan trong mùa này có phong độ cũng rất là tốt nha anh em còn trong khi đó Salentin Salentina thì anh em cũng thấy Salentina đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 25 điểm sau 25 vòng đấu thì thằng Salentina này hình như là mới vừa lên hạng nha anh em mới vừa lên hạng nhưng mà cái phong độ đang ờ, giữ được cái vị trí thứ 16 cách cái vị trí đèn đỏ rất là an toàn nha anh em vị trí đèn đỏ đang đứng chỉ có 18 điểm thôi thì uh, Salentina này cũng đang có cái vị trí rất là an toàn nhưng mà cái thằng này Salentina đụng uh, ờ, AC Milan thì cái đội bóng rất là mạnh của Serie A rồi thì liệu AC Milan có thắng được trong trận này hay không mình sẽ đi vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội nha thì anh em thấy trong những trận gần nhất bên phía AC Milan á, đội chủ nhà AC Milan thì anh em trong 10 trận gần nhất thì AC Milan đã thua tới 5 trận và để thắng 4 trận. Thì trước đó AC Milan có một cái phong độ trên Serie A rất là tệ nha anh em, rất là tệ. Thua Lazio nè, thua Inter Milan nè, thua Sassuolo nè. Anh em thấy chưa? Thua Inter nữa nè. Thì cái phong độ của thằng AC Milan mới vừa lấy lợi trong những trận gần đây thì những trận gần đây trong 4 trận liền thì AC Milan đã thắng 4 trận liền à, thắng uh, Monza nè anh em thắng Atalanta nè thắng Fiorentina nè thì anh em cũng thấy um, AC Milan đang lấy dần lấy lợi phong độ trong những trận gần đây nha thì cái lượt uh, trên cúp C1 cúp C1 là uh, cúp C1 này là lượt đi nha anh em lượt về rồi lượt về rồi Lượt về thì không đều trên sân nhà của Tottenham Nhưng mà lượt đi thì AC Milan đã ăn 1-0 Thì AC Milan đã vô vòng trong của cúp C1 rồi nha anh em Vô vòng trong nữa của cúp C1 Thì à, bên thành tích bên phía Salentina Thì anh em cũng thấy Salentina trong 10 trận gần nhất Salentina chỉ thắng được 2 trận và để hòa 2 trận Trong khi đó đã để thua tới 6 trận Thì à, Salentina là có cái phong độ cũng không tốt cho mấy nha anh em không tốt cho mấy nhưng mà mới lên hạng gặp những ông lớn trên Serie A thì đá um, như vậy là quá là ok rồi anh em quá là ok cho những cái đội mà mới lên hạng rồi gặp những ông lớn thì um, mà giữ được cái trụ giữ được cái thứ hạng thứ 16 là quá là ok trong những cái trận đấu của Salentina rồi nha anh em thì à, thành tích chơi trên à, sân nhà của AC Milan thì anh em thấy trong năm trận gần nhất AC Milan chơi trên sân nhà thì anh em thấy đã có thắng hết 3 trận và để thua trước uh, Sassuolo nè, Inter Milan trên cúp Copa nha anh em, cúp uh, liên đoàn Ý. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng AC Milan gặp những ông lớn trên nhà này ờ, trên sân nhà thì AC Milan đang chơi rất tốt nha. Thì mình sẽ đi vào cái phần mà cái phần mà lịch sử đối đầu của hai đội thì anh em thấy những trong bốn trận gần nhất thì ờ, những bàn thắng luôn nghiêng về phía AC Milan nha anh em, thắng với cách biệt từ hai bàn đến ba bàn và một bàn thì hai thằng này đã không có trận nào mà dưới hai bàn thắng hết nha anh em từ hai bàn thắng đổ lên ba bàn là bốn bàn là năm bàn nè anh em hai này gặp nhau rất là nhiều bàn thắng mà tỷ lệ nó ngang bằng với nhau mà rất là nhiều bàn thắng luôn nha anh em thì mình sẽ đi vào cái đội hình mà dự kiến ra sân của hai đội thì anh em cũng thấy bên phía AC Milan chơi với sơ đồ là 3421 và Salentina chơi với sơ đồ là 3421 luôn nha anh em thì à, mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo trong cái trận đấu này thì cái trận này là AC Milan chấp với cái mã kèo là 1.5 nha anh em Chấp với mã kèo 1.5 tài xỉu 2.75 Thì cái trận này anh em nên nằm cái đội chủ nhà là AC Milan được nha Nằm đội chủ nhà AC Milan và anh em nằm thêm một cái mã tài Thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì à, tỷ lệ à, bóng nó ra tầm ba trái đổ lên thì anh em có thể vào cái mã tài và mã kèo trên đội chủ nhà được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo thực tế cho tất cả anh em luôn thì hiện tại là cái trận này là AC Milan anh em thấy đang có cái bảng kèo đây AC Milan đang chấp với ma kèo 1.5 nhưng mà ăn chỉ có 8 thôi à, 1. 75 à, thì ăn đủ thì à, tỷ lệ này anh em cứ vào mã kèo 1.5 cho mình tài xỉu 2.75 thì anh em vào thêm cái mã kèo tài nha hiệp 1 anh em cứ nằm mạnh tay vào AC Milan cho mình luôn thì à, mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái đội hình à, chưa có cái đây tỷ lệ kèo gốc cho tất cả anh em thì mình sẽ nhận định tỷ lệ kèo gốc uh, khi có đội hình ra sân chính thức cho tất cả anh em luôn nha thì cái trận này anh em có thể lót những cái mã tỷ số này anh em uh, lót cái mã tỷ số 30 30 mà anh em bấm cái vào cái trên ăn 6.8 nè mới là ăn cho AC Milan ăn 3-0 nha còn ăn 160 nè là anh em đón đội khách ăn 3-0 đấy thì anh em nhớ đây là cái bảng tỷ lệ kèo cái bảng uh, tỷ số nha anh em thì anh em nhớ nhắn cái tỷ lệ ăn ít là cái tỷ lệ mà cái đội kèo trên tỷ lệ ăn cao là đội kèo dưới còn hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo AC Milan chấp ăn được 2 không cho mình nha. Đó, đây là cái bảng tỷ lệ kèo. Thì bên này là cái trang này là cái trang CMD bên mình luôn nha anh em. Thì rất là nhiều kèo và kèo của nó rất là thực tế nha anh em. Thì những anh em nào mà những anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề mà chơi những cái trang này giống như anh em thấy chơi trang nó hiệu quả cỡ nào rồi à, chơi um, giống như anh em chờ kèo hoặc là anh em có thể đánh rung đánh um, tài rung thẻ rung góc này anh em được còn anh em quýnh ở ngoài anh em chỉ quýnh một kèo một anh em chỉ ngồi coi anh em gồng ngồi coi hết trận anh em không xả kèo được luôn đó là cái vấn đề mà mình phiên tất cả anh em để vào nhóm anh em chơi được nhiều kèo hơn và anh em có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn thì giống như mình quýnh một đêm mình chốt cho tất cả anh em gửi cho tất cả anh em 5 đến 7 trà kèo thì chốt lợi 5 đến 7 kèo đó, nhiều khi anh em thua 3 kèo mà anh em ăn 4 kèo nhiều khi anh em à, thua một kèo anh em ăn full 6 kèo nói chung là đêm nào cũng phải lãi cho tất cả anh em chứ không lỗ nha anh em phải quýnh theo những cái mã kèo mà mình gửi lên nhóm anh em phải chia đều vốn của anh em đánh chứ không phải anh em kết kèo nào anh em đánh kèo đó anh em kết ngay kèo thua thì anh em nói sao mình gửi kèo thua nhưng mà mình gửi một danh sách là ba kèo ba trận thì anh em chia đều ra mỗi trận anh em đánh ít thì không bao giờ mà anh em lỗ được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 thì anh em có thể bình luận dự đoán tỷ số nếu mà anh em nào dự đoán trúng cái trúng cái tỷ số thì mình sẽ lọc cho tất cả anh em 100 200k để anh em uống cà phê cà pháo luôn nha thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video sau